Kính chào quý vị và các bạn. Như thường lệ, chương trình Sống khỏe mỗi ngày sẽ tiếp tục mang tới cho quý vị và các bạn những thông tin, những kiến thức trong việc chăm sóc sức khỏe cũng như là phòng tránh bệnh tật. Và ngay bây giờ sẽ là những nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi sức khỏe và giá trị tinh thần, tấm lòng của một cô giáo. Thông tin y tế, một số thông tin y tế trong và ngoài nước. Vì sức khỏe của bạn, phòng bệnh viêm tiểu phế quản cho trẻ trong mùa lạnh. Thầy thuốc trả lời, cấp cứu đột quỵ não. Vận động vì sức khỏe, tập khí công chữa bệnh. Một nụ cười bằng 10 viên thuốc bổ, tiểu phẩm vui. Thank you. Thưa quý vị và các bạn, tinh thần lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái luôn là một giá trị tốt đẹp và đáng trân trọng trong cuộc sống. Nhiều người có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ, chia sẻ từ lâu đã trở thành ý thức và hành động cụ thể ở rất nhiều người trong cộng đồng. Có hai điều trong tinh thần tương thân tương ái, đó là hoàn cảnh bên nhận và tấm lòng bên cho đã gặp nhau, cùng cảm nhận được tình cảm cũng như lòng trắc ẩn vô tư, không vụ lợi. Hoàn cảnh cần giúp đỡ trong cuộc sống thì thật đa dạng, tuy nhiên Thật xót lòng khi có nhiều người không may mắc bệnh nặng, gia đình lại có hoàn cảnh quá khó khăn chỉ vì chi phí thuốc thang điều trị. Những bàn tay chia sẻ đối với những hoàn cảnh như vậy là nguồn động lực tinh thần để họ có thêm sức mạnh vượt qua bệnh tật. Một trong rất nhiều những bàn tay nhân hậu đó là của một cô giáo. Từ lâu, cô đã lặng lẽ đứng ra quyên góp, kêu gọi những tấm lòng cùng chung tay để có được những hộp sữa dành tặng cho những bệnh nhân mắc bệnh ung thư đang nằm điều trị tại bệnh viện. 200 hộp sữa mỗi tuần cho bệnh nhân ung thư ở Viện Ca Tam Hiệp Hà Nội là chương trình do cô giáo Trần Thị Nhung, giáo viên trường Trung học cơ sở Giáp Bát Hà Nội khởi xướng. Và từ tháng 5 năm 2013 đến nay, đã gửi tặng được hơn 5.000 hộp sữa cho những số phận kém may mắn. Cảm phục trước tấm lòng của cô giáo mình, rất nhiều học trò của cô Nhung đã trở thành tình nguyện viên của chương trình. Và cũng đã có hơn 150 bạn sinh viên, một số nhà hảo tâm tham gia đóng góp cho chương trình ý nghĩa này có những bạn tham gia chương trình không uống sữa không uống đến các bạn ủng hộ công sức tức là các bạn đến uh, các ngày thứ hàng tuần cùng cô chuẩn bị sữa mang sữa xuống bệnh viện và phát cho bệnh nhân như thường lệ, cứ vào chiều thứ bảy hàng tuần, căn nhà nhỏ của cô giáo Nhung lại rộn rã tiếng nói cười của những tình nguyện viên mà cô gọi là con xưng mẹ. Dù mưa hay nắng, họ cũng tập trung tại đây để cùng cô mang hàng chục và giờ đây là hàng trăm hộp sữa tới Bệnh viện ca Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. Tại Bệnh viện ca, nơi có những con người đang ngày đêm chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, có lẽ điều mà họ mong mỏi nhất chính là những tấm lòng thiện nguyện như cô giáo Trần Thị Nhung. Chính sự nhiệt huyết của cô Nhung và các tình nguyện viên đã làm cho bầu không khí của những buổi chiều thứ bảy tại nơi đây trở nên thật ấm áp. 5.000 đồng không lớn, nhưng những gì mà cô và các em mang tới không chỉ là những hộp sữa, mà quý giá hơn là những lời chia sẻ, động viên và chuyện trò thật ấm áp đối với các bệnh nhân. Ờ, cô nhìn hôm nay cô thấy cái nụ cười của con rất rạng rỡ, nó hoàn toàn khác so với cả cái lần cô gặp con ấy mà con nằm ở chỗ. Đúng rồi, wow, cô nhớ đấy. cố lên nhá. Những bệnh nhân ở đây cho biết bản thân họ cũng không biết ngày mai sẽ ra sao nhưng mỗi buổi cô giáo Nhung và các tình nguyện viên đến thăm hỏi, chia sẻ và động viên, họ lại thấy có thêm niềm tin và động lực để tiếp tục sống, để vượt qua căn bệnh hiểm nghèo. Kỷ niệm đáng nhớ nhất là một lần mà Hà Nội mưa bão, hôm đấy các cô lôi nước lọng bóng đi vào đây này, và cứ nhìn thấy một loạt các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ngồi đây này, cô thấy họ khóc, ai cũng bảo là tôi cho gửi lời cảm ơn cô với cả các cháu trong chương trình và hôm nay mưa bão như thế này chúng tôi không nghĩ là chương trình sẽ đến vâng, thay mặt các cháu thì là ờ, cảm ơn là, ờ, là cô giáo Nhung là đã quan tâm đến các cháu. Là một người giáo viên, có lẽ những gì mà cô Nhung truyền lại được cho học trò không chỉ nằm trong những kiến thức ở sách vở, mà đó là những bài học lớn lao về tình người và sự cho đi và nhận lại của những giá trị nhân văn đích thực. Vâng, khi những con người có hoàn cảnh khó khăn được động viên trợ giúp kịp thời thì họ sẽ cảm thấy thật ấm lòng. Không chỉ vậy, người chia sẻ dường như cũng thấy lòng mình được thanh thản hơn. Và đấy cũng là động lực để những tấm chân tình trong cuộc sống như được duy trì và nhân lên, có thể ví đó như những bông hoa của lòng người. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin y tế cập nhật trong và ngoài nước. phòng chống HIV AIDS cho biết, theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm nước ta có thêm khoảng 7.000 phụ nữ mang thai nhiễm HIV. Tin từ Cục Phòng chống HIV AIDS Bộ Y tế cho biết, mỗi năm cả nước có thêm khoảng 7.000 phụ nữ mang thai nhiễm HIV. Theo tính toán, nếu không thực hiện các biện pháp can thiệp, tỷ lệ lây nhiễm HIV từ mẹ sang con là từ 25 đến 40%. Nếu chẩn đoán sớm và có phác đồ điều trị hiệu quả thì tỷ lệ lây nhiễm chỉ còn khoảng 2 đến 5%. Các chuyên gia khuyến cáo để giảm thiểu nguy cơ lây chuyển HIV từ mẹ sang con, những phụ nữ nhiễm HIV cần đến các cơ sở y tế để được dùng thuốc kháng virus HIV kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, tiêu chảy cấp do rotavirus hay còn gọi là bệnh tiêu chảy mùa đông ở trẻ nhỏ là bệnh nhiễm khuẩn dạ dày, ruột cấp do rotavirus gây nên. Bệnh thường gặp ở trẻ, đặc biệt là trẻ từ 3 tháng đến 2 tuổi. Tiêu chảy cấp do rotavirus hay còn gọi là bệnh tiêu chảy mùa đông ở trẻ nhỏ là bệnh nhiễm khuẩn dạ dày ruột cấp do virus rota gây nên. Bệnh thường gặp ở trẻ, đặc biệt là trẻ từ 3 tháng đến 2 tuổi. Tiêu chảy cấp do rotavirus là nguyên nhân gây tử vong cho trên 600.000 trẻ em trên thế giới hàng năm. Có đến 95% trẻ em bị virus rota ít nhất một lần trước 5 tuổi. Bệnh thường có biểu hiện ban đầu là sốt nhẹ, có trẻ cũng sốt rất cao, nhưng trẻ sốt rất nhanh chóng và chuyển sang nôn, sau đó bắt đầu tiêu chảy. Trẻ sẽ đi ngoài nhiều lần, phân lỏng, đôi khi toàn nước theo chuyên gia, khi trẻ bị tiêu chảy do rotavirus thì việc ăn uống vẫn cần duy trì các bữa như hàng ngày. Chỉ lưu ý có thể số lượng ăn ít hơn, vì còn để trẻ uống orezon bù vào. Cùng với sự phát triển của thời đại công nghiệp hóa, tình trạng ô nhiễm không khí đang ngày càng gia tăng, kéo theo nhiều hệ lụy nặng nề, trong đó phải kể đến những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của con người. Và theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, ô nhiễm không khí là một trong những nguyên nhân chính làm gia tăng tỷ lệ ung thư, đặc biệt là ung thư phổi. Cùng với sự phát triển của thời đại công nghiệp hóa, tình trạng ô nhiễm không khí đang ngày càng gia tăng, kéo theo nhiều hệ lụy nặng nề, trong đó phải kể đến những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của con người. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, ô nhiễm không khí là một trong những nguyên nhân chính làm gia tăng tỷ lệ bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư phổi. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với một vị sức khỏe của bạn đề cập đến một trong những chứng bệnh hô hấp ở trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết lạnh là môi trường mà trẻ em dễ mắc những bệnh về đường hô hấp. Viêm tiểu phế quản là một trong những bệnh mà trẻ em hay mắc và thường phải nhập viện điều trị, đặc biệt là ở những trẻ có sức đề kháng yếu. Việc phát hiện sớm những dấu hiệu của bệnh để được điều trị kịp thời có ý nghĩa quan trọng bởi bệnh dễ biến chứng viêm nhiễm đường hô hấp khiến cho việc điều trị trở nên khó khăn hơn. Phóng sự dưới đây sẽ đề cập rõ hơn về chứng bệnh viêm tiểu phế quản ở trẻ em. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. trời lạnh, số lượng trẻ bị mắc các bệnh lý về hô hấp gia tăng, trong đó phải kể đến bệnh viêm tiểu phế quản. Viêm tiểu phế quản là bệnh hô hấp cấp tính, rất hay gặp ở trẻ nhỏ do viêm tắc các đường hô hấp nhỏ hay còn gọi là tiểu phế quản. Bệnh xuất hiện nhiều ở trẻ dưới 2 tuổi và là một trong những nguyên nhân thường xuyên làm trẻ phải nhập viện. Nếu bệnh được phát hiện và điều trị sớm sẽ cho kết quả tốt, nhưng trong nhiều trường hợp nặng gây suy hô hấp có thể bị tử vâng, vong. Vậy viêm tiểu phế quản là một bệnh lý như thế nào? Xong mình sẽ cho cháu. Viêm tiểu phế quản là một bệnh lý rất hay gặp ở trẻ nhỏ. Nó là viêm của các đường dẫn khí có kích thước dưới 2 mm và rất à, nhất là trong thời tiết mùa lạnh và giao mùa như này trẻ bị viêm tiểu phế quản sẽ có các biểu hiện như sau thứ nhất là trẻ có chứng viêm long đường hô hấp trên biểu hiện là trẻ có hát hơi chảy nước mũi ngứa mũi ngạt mũi ho, khò khè và là nặng, nặng hơn thì trẻ sẽ có biểu hiện là thở nhanh. Thở nhanh là một trong những dấu hiệu mà cha mẹ cần chú ý để đưa trẻ đến viện sớm. Đây là một trường hợp bệnh nhân bị viêm tiểu phế quản, bệnh nhân 12 tháng tuổi, nhập viện với tình trạng sốt nhẹ, ho nhiều, nôn chớ và khó thở. Nguyên nhân khiến bé bị viêm tiểu phế quản đã được bác sĩ giải thích rõ. Đa số là do virus và trong số các nguyên nhân virus thì chúng tôi hay gặp là do virus hợp bào hô hấp hay còn gọi là virus RSV. Ngoài ra thì có thể gặp do virus cúm hoặc á cúm và một số các loại virus khác. À, ngoài virus ra thì viêm tiểu phế quản có thể gặp do nguyên nhân vi khuẩn. Tuy nhiên thì cái nguyên nhân đấy thì ít gặp hơn và bệnh nhân viêm tiểu phế quản hay gặp trên những cái bệnh nhân mà có yếu tố nguy cơ như là trẻ nhỏ hoặc những trẻ mà mắc các bệnh lý như suy dinh dưỡng nặng, bệnh lý bẩm sinh như tim bẩm sinh, à, trẻ có cơ địa dị ứng ví dụ như những trẻ mà trước đấy có tiền sử là bị viêm da cơ địa hoặc là viêm mũi dị ứng gặp uh, hay gặp ở những uh, trẻ mà có sống trong điều kiện môi trường ẩm thấp hoặc khói bụi nhất là gia đình mà có đốt khói than hay là có người hút thuốc lá thì cũng rất là hay gặp như vậy một trong những tác nhân gây viêm tiểu phế quản ở trẻ là do virus vì sức đề kháng của cơ thể trẻ còn quá yếu nhất là với trẻ đang ở tuổi bú mẹ mà không được bú đầy đủ sẽ rất dễ bị mắc căn bệnh này. Ngoài ra các trường hợp trẻ bị bệnh tim bẩm sinh, bệnh phổi bẩm sinh, sống trong môi trường hút thuốc lá thụ động, không khí ô nhiễm, nhà ở ẩm thấp, chật trội hay bị suy giảm miễn dịch đều có nguy cơ cao mắc bệnh viêm tiểu phế quản. Vậy khi trẻ bị viêm tiểu phế quản, các bà mẹ cần nhận biết các dấu hiệu sớm của bệnh. Việc nhận biết các dấu hiệu sớm của viêm tiểu phế quản là rất quan trọng để cho cha mẹ chú ý và đưa trẻ đến à, gặp bác sĩ kịp thời. Thông thường thì viêm tiểu phế quản giai đoạn đầu nó có thể chỉ biểu hiện bằng các cái hội chứng viêm long đường hô hấp trên như là chảy nước mũi hoặc ngạt mũi thôi. Thế nhưng nếu nặng hơn thì trẻ sẽ có các biểu hiện đấy là thở nhanh và nếu cha mẹ để ý kỹ con của mình thì nghe thấy con có tiếng thở gọi là khò khè. Đấy thì đấy những cái dấu nặng hơn nữa thì trẻ sẽ biểu hiện là khó thở, rút lõm lồng ngực. Các cha mẹ nhìn vào cái phần phần giữa bụng và ngực của con mình thấy lõm sâu lại. Đấy là một trong những dấu hiệu nặng. Một số dấu hiệu giúp nhận biết sớm bệnh viêm tiểu phế quản. Trẻ sẽ bị khò khè, khó thở do các phế quản nhỏ bị sưng, phù nề, tiết nhiều dịch. Trong trường hợp nặng, dịch tiết nhiều thậm chí gây tắc nghẽn đường thở. Trẻ bị chảy nước mũi trong, sốt vừa hoặc sốt cao. Có những trường hợp trẻ không bị sốt hoặc sốt nhẹ nên cần lưu ý với các dấu hiệu khác trẻ có thể bị ho kéo dài, nhất là về nửa đêm hoặc gần sáng. Khi ấy, trẻ thường thở khò khè và khó thở, thậm chí ngừng thở, bú kém hay bị nôn chớ. Khi trẻ có những dấu hiệu trên, cần đưa trẻ ngay tới các cơ sở y tế. Trong nhiều trường hợp bị phát hiện muộn, bệnh viêm tiểu phế quản có thể chuyển thành tình trạng nhiễm khuẩn hô hấp nặng hoặc dẫn tới rối loạn chức năng hô hấp. Có trường hợp xuất hiện cơn khó thở tái phát, viêm tiểu phế quản lan tỏa, Nghiêm trọng hơn sẽ làm trẻ bị suy hô hấp cấp, tràn khí màng phổi, viêm phổi, trung thất, xẹp phổi và thậm chí tử vong. Vì việc phòng bệnh viêm tiểu phế quản cho trẻ trong những ngày thời tiết lạnh là rất quan trọng để phòng chống bệnh viêm tiểu phế quản cho trẻ thì cha mẹ à, à, trước hết là phải chú ý nhất là trong cái thời tiết mùa lạnh hoặc giao mùa như này thì mình phải chú ý giữ ấm cho trẻ là thứ nhất thứ hai là cha mẹ nếu như đối với những trẻ bé và đang ở lứa tuổi bố mẹ thì phải tích cực cho trẻ bố mẹ vì bố mẹ nó sẽ cung cấp rất là nhiều chất dinh dưỡng và ngoài ra là sẽ làm tăng khả năng miễn dịch cho trẻ đối với trẻ à, lớn hơn thì đối với thời tiết mùa lạnh và khô hanh như này thì mình nên cho trẻ uống thêm nước À, ngoài ra thì à, phòng bệnh thì cha mẹ phải chú ý vệ sinh trước khi chăm sóc trẻ hoặc là cho trẻ ăn thì phải chú ý vệ sinh sạch sẽ để tránh cái nguy cơ lây chéo. Lời khuyên phòng chống viêm tiểu phế quản ở trẻ Cho trẻ bú sữa mẹ từ lúc mới sinh đến 2 tuổi Chú ý dinh dưỡng cho trẻ, cho ăn dặm đúng cách Cho trẻ uống nhiều nước Cho trẻ tiêm chủng đầy đủ, nên mặc ấm cho trẻ. Tránh xa khói thuốc lá. Cách ly với người đang bị bệnh. Vệ sinh sạch sẽ khi chăm sóc trẻ. Vâng, như vậy thở khò khè, chảy nước mũi, ho kéo dài là những dấu hiệu cơ bản của bệnh viêm tiểu phế quản. Điều quan trọng là phụ huynh chúng ta nên để ý đến những dấu hiệu này để sớm đưa trẻ đi khám và điều trị phù hợp, giúp bệnh sớm lành. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Thầy Thuốc Trả Lời. Thưa quý vị và các bạn, ở Việt Nam mỗi năm có khoảng 200.000 người bị đột quỵ, khoảng một nửa trong số đó tử vong đôi khi đột quỵ lấy đi tính mạng của người bệnh chỉ trong vài chục phút. Số còn lại được cấp cứu kịp thời thì tính mạng được bảo toàn. Tuy nhiên di chứng để lại sau cuộc đột quỵ đó thì thường là nặng nề, chẳng hạn như là sẽ gây ra chứng à, liệt chân tay, liệt nửa người, mất sức lao động vân vân. Và để tìm hiểu rõ hơn về chứng bệnh đột quỵ, chúng tôi có mời tới trường quay ngày hôm nay Đại tá tiến sĩ bác sĩ Phạm Đình Đài, Phó chủ nhiệm khoa đột quỵ Bệnh viện 103. Xin được cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia trong chương trình ngày hôm nay à, để cùng trao đổi về chứng bệnh đột quỵ não, đặc biệt là đề cập tới mô hình có tên là hành lang trống trong điều trị đột quỵ não. Thưa quý vị và các bạn, trước khi bắt đầu cuộc trao đổi ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một đoạn clip sau đây. Đột quỵ não hay còn gọi là tai biến mạch máu não xảy ra khi sự cung cấp máu cho não bị rối loạn như tắc mạch hoặc chảy máu não làm tổn thương hoặc chết tế bào não. Đột quỵ não bao gồm hai thể chính, đó là đột quỵ nhồi máu não và đột quỵ chảy máu não. Đột quỵ nhồi máu não là dạng phổ biến nhất xảy ra khi mạch máu cung cấp cho não bị tắc nghẽn do sơ vữa hoặc viêm tạo nên các mảng sơ vữa, làm hẹp dần lòng mạch hoặc có thể do cục máu tắc từ tim đẩy lên não gây chèn ép lòng mạch. Khi lưu lượng máu não thấp dưới khoảng 10ml trên 100g não một phút giảm khoảng 4 lần so với bình thường sẽ gây ra đột quỵ nhồi máu não. Đột quỵ chảy máu não có thể do tăng huyết áp, do vỡ các phình động mạch não hoặc vỡ ổ dị dạng động tĩnh mạch bẩm sinh hoặc các bệnh lý rối loạn đông máu. Khi mạch máu não bị vỡ, máu chảy vào trong não hoặc xung quanh não. Thể này ít gặp hơn so với đột quỵ nhồi máu não nhưng cũng không kém nguy hiểm. Qua đoạn băng vừa rồi thì chúng ta đã thấy được sự nguy hiểm khi mà mạch máu bị vỡ, chảy máu trong não và dẫn đến đột quỵ. À, thưa bác sĩ, trước hết thì xin ông có thể đánh giá như thế nào về bệnh cảnh này trong cộng đồng ạ? À, đột quỵ não là một bệnh rất nguy hiểm. À, nó chiếm tỷ lệ cao và ngày càng gia tăng ở Việt Nam. À, bệnh này nó gây để lại một cái di chứng rất nặng nề và tỷ lệ tử vong rất cao. Hiện nay nó đứng sau đứng hàng thứ ba sau bệnh lý tim mạch và ung thư. À, đột quỵ não được hiểu một cách tóm tắt như sau đó là một bệnh khởi phát đột ngột với các cái biểu hiện các cái rối loạn thần kinh chức năng và tồn tại trên 24 giờ hoặc bệnh nhân tử vong trong vòng 24 giờ không liên quan đến chấn thương về yếu tố thời gian thì hiện nay đã được thay đổi theo quy ờ, theo ý kiến đồng thuận của các nhà đột quỵ thì thời gian các triệu chứng này tồn tại trên một giờ đã được coi là đột quỵ vâng như vậy là khi mà các triệu chứng tồn tại trên một giờ thì đã được coi là đột quỵ rồi vậy thì trong cộng đồng thì tình trạng bệnh này hiện nay là à, cái mức độ như thế nào à, cái tỷ lệ của đột quỵ thì tùy theo à, từng nước trung bình trên thế giới thì khoảng à, từ 400 đến 500 à, người cho 10.000 dân ở Việt Nam rất khác nhau tùy theo từng vùng theo các nghiên cứu ở trong Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh thì à, à, khoảng tầm 420 trong 100.000 dân ở miền Bắc thì tùy theo các nơi miền Trung cũng như vậy các cái địa các cái tỷ lệ này ở Việt Nam ngày càng gia tăng à, vâng bác sĩ có thể cho biết là những cái hậu quả mà người bệnh có thể gặp phải khi mà bị đột quỵ não là gì ạ à, hậu quả của đột quỵ não để lại thứ nhất là nếu bệnh nhân không tử vong thì cũng di chứng rất là nặng nề nó là gánh nặng cho bản thân bệnh nhân gia đình và xã hội Vâng, ngoài ra thì bác sĩ có thể nói cụ thể hơn về những cái vấn đề liên quan tới sức khỏe mà bệnh nhân có thể gặp phải khi mà bị đột quỵ não là gì? À, những hậu quả sau khi đột quỵ thứ nhất là nếu bệnh nhân không tử vong thì cũng là để lại di chứng rất là nặng nề. À, đây là một gánh nặng cho gia đình, bản thân bệnh nhân và xã hội. À, đột quỵ não gây ra tàn phế vô cùng phức ờ, vô cùng ờ, nặng nề cho người bệnh như là liệt nửa người như là mất ngôn ngữ như là bệnh nhân phải cần những cái sự phục vụ cũng như là rất là tốn kém về sức người cũng như thuốc men của của xã hội. Vâng, như vậy là có thể thấy những hậu quả mà bệnh đột quỵ não gây ra không chỉ à, ảnh hưởng cho tới bản thân của người bệnh mà còn gây ra rất nhiều khó khăn đối với những người nhà của họ và thậm chí cho cộng đồng nữa phải không ạ? Vâng. bác sĩ có thể cho biết là những đối tượng nào thì dễ có nguy cơ mắc bệnh đột quỵ não cũng như là những nguyên nhân gây ra chứng bệnh này là gì ạ? Đột quỵ não thì thường xảy ra ở người có tuổi. Trước đây thì trên 50 tuổi. Và gần đây thì cái tỷ lệ đột quỵ nó có thể ở những người trẻ hơn. À, thông thường về mặt nguyên nhân dẫn đến đột quỵ não thì người ta chia ra làm hai loại. Thứ nhất là nguyên nhân của chảy máu não thì người ta thường gặp nhất trong chảy máu não đó là những cái chứng tăng huyết áp. Và tới 3 70% thì do tăng huyết áp. Còn lại 30% còn lại là những cái căn nguyên của dị dạng mạch như là phình động mạch như là dị dạng động tĩnh mạch như là dị dạng mao mạch như là thông động tĩnh mạch còn cái nhóm căn nguyên thứ hai mà cái tỷ lệ đột quỵ rất cao đó là nhồi máu não nhồi não thì liên quan đến những cái bệnh lý như sau đó là tăng huyết áp đó là đái tháo đường đó là rối loạn lipid máu đó là những cái chứng béo phì và một số các bệnh tim mạch và những cái bệnh lý khác dẫn tới nhồi máu não Vâng. Một câu hỏi nữa xin hỏi bác sĩ đó là thông thường thì cái quy trình để mà điều trị đột quỵ não thì thường diễn ra như thế nào? À, đột quỵ não là một bệnh cần phải điều trị chuyên sâu với cái đội ngũ chuyên nghiệp của bác sĩ làm công tác cứu chữa đột quỵ. À, đột quỵ não cần phải được cứu chữa ở các cái bệnh viện. Thế nhưng người dân thì cũng cần phải hiểu rằng để đạt được những yêu cầu cứu chữa thì người nhà cần phải phát hiện sớm đột quỵ và chuyển đến các cơ sở y tế để điều trị à, trong cái khoảng thời gian trước khi chuyển đến y tế thì người nhà cũng như bản thân khi người đột quỵ người ta không thể tự phục vụ người ta được cho nên những người thân xung quanh cũng cần phải biết một số các cái à, kỹ thuật cơ bản để chúng ta cứu chữa đột quỵ vâng à, như bác sĩ vừa mới phân tích thì à, có thể thấy là cái việc mà cấp cứu điều trị sớm là một yếu tố rất là quan trọng và có lẽ chính vì vậy cho nên là là trong cái việc mà điều trị đột quỵ não người ta còn nói là thời gian là não vậy thì bác sĩ có thể phân tích rõ hơn về cái câu này có nghĩa là như thế nào à, thời gian là não à, đây là một cái phương châm trong cứu chữa đột quỵ trong đột quỵ có hai câu nói thứ nhất thời gian là não thứ hai sự chuyên nghiệp là não trong quá trình đột quỵ đặc biệt là quá trình đột quỵ nhồi máu não người ta có một khoảng người ta gọi là thời gian cửa sổ cái khoảng thời gian này người ta dùng các cái thuốc tiêu sợi tơ huyết để làm thông mạch máu não trả lại sự lưu thông của lòng mạch và như vậy để cứu những cái tổ chức não thực chất quá trình cấp cứu điều trị nhồi máu não là một quá trình chạy đua với thời gian cái khoảng thời gian cho phép hiện nay theo khuyến cáo là chúng ta được tổng thời gian để điều trị bằng phương pháp mới đó là tiêu sợi tơ huyết đây là phương pháp tiến bộ nhất trên thế giới hiện nay cái khoảng thời gian cho phép là 4 giờ và 30 phút trong đó là 30 phút cho công tác chuẩn bị, một tiếng cho công tác điều trị. Như vậy, bệnh nhân cần đến các cơ sở y tế có thể triển khai được kỹ thuật này trước 3 giờ. Khi mà phát hiện ra mình có những cái triệu chứng của đột quỵ não thì phải ngay lập tức phải chuyển họ đến bệnh viện để mà cấp cứu trong vòng 3 giờ đầu tiên thì lúc đó thì mình có thể bảo toàn được tính mạng cũng như là áp dụng được những cái phương pháp tiến bộ nhất để mà điều trị đột quỵ não có hiệu quả đúng không ạ? Vâng. vâng. À, trong thời gian vừa qua thì được biết là bệnh viện 103 đã triển khai nhiều tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả trong việc điều trị bệnh đột quỵ não. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là kết quả điều trị đột quỵ não tại bệnh viện đã có những cái tiến bộ như thế nào? Điều đầu tiên trong cộng đồng cần phải phát hiện nhanh về đột quỵ bởi vì chúng ta có khoảng thời gian rất hẹp. À, những cái triệu chứng mà chúng ta phát hiện nhanh cho đột quỵ đó là một là bệnh nhân đột ngột tê nửa người hoặc yếu nửa người có thể yếu cái tay cũng có thể yếu cái chân triệu chứng thứ hai thường gặp đó là đột ngột méo miệng triệu chứng thứ ba là bệnh nhân đột ngột mất ngôn ngữ hoặc bệnh nhân nói mà người khác không hiểu và những cái triệu chứng tiếp theo như là đau đầu dữ dội hoặc là chóng mặt thì đấy là những triệu chứng thường gặp của đột quỵ khi phát hiện ra các triệu chứng này thì chúng ta cần phải nhanh chóng phát hiện và đưa bệnh nhân tới các cơ sở điều trị. Trong thời gian qua thì ở 103 à, chúng tôi có triển khai một mô hình để tiếp nhận các bệnh nhân trong khoảng thời gian điều trị, người ta gọi là cửa sổ điều trị. Thế thì mô hình này chính là cái hành lang trống. Hành lang trống là khi chúng tôi tiếp nhận bệnh nhân còn trong thời gian cửa sổ điều trị, có nghĩa là trong 3 tiếng đầu thì à, làm thế nào và các phương pháp phương châm điều trị nhanh nhất cho bệnh nhân để đạt được cái cái cái, cái kết quả điều trị trong cái thời gian cửa sổ chúng tôi đã mạnh dạn đề nghị với ban giám đốc tạo cho khoa và đội ngũ cấp cứu đột quỵ một cái hành lang chúng tôi gọi là hành lang trống hành lang trống là khi bệnh nhân đến với chúng tôi còn trong thời gian cửa sổ điều trị thì bệnh nhân được làm tất cả các xét nghiệm với sự vào cuộc của các chuyên khoa như là chẩn đoán hình ảnh như là xét nghiệm sinh hóa huyết học và chúng tôi làm cách đồng bộ của tất cả các nơi và tất cả được à, thông báo với nhau bằng điện thoại tất cả những thủ tục hành chính thì chúng tôi sẽ xử lý sau để đạt được cái hiệu quả điều trị trong thời gian nhanh nhất à, và cái mô hình này ấy, thì đã trong thời gian qua chúng tôi đã tiến hành và cấp cứu rất hiệu quả và những bệnh nhân nào cái tỷ lệ chúng tôi thành công là đạt khoảng 53% À, hiện nay trên thế giới điều trị bằng phương pháp này hiệu quả từ 45 cho đến 55% thì chúng tôi đạt được 53%. Vâng. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói rằng việc cấp cứu điều trị chứng bệnh đột quỵ não thì um, đảm bảo thời gian cấp cứu làm sao mà đưa bệnh nhân vào à, bệnh viện và cơ sở y tế cấp cứu trong thời gian sớm nhất có một vai trò hết sức quan trọng trong việc điều trị bệnh đột quỵ não có hiệu quả và mô hình hành lang chống à, giống như là à, bác sĩ Phạm Đình Đài vừa mới chia sẻ hiện đang được áp dụng tại khoa đột quỵ não của bệnh viện 103. Đây là một ca cấp cứu đột quỵ tại bệnh viện 103. Mọi thao tác cấp cứu đều diễn ra nhanh bởi tính chất cấp tính của bệnh nhân bị đột quỵ. Chỉ sau khoảng 5 phút tính từ thời điểm bệnh nhân được đưa tới viện, bệnh nhân đã có thể được bác sĩ khám và tiến hành các bước điều trị khẩn trương. 5 phút đã xong thủ tục cấp cứu thực sự là khoảng thời gian quý giá đối với bệnh nhân đột quỵ. Bởi lẽ, Tổ chức Y tế Thế giới đã có câu thời gian là não để cho thấy thời điểm và thời gian cấp cứu sớm đối với bệnh nhân đột quỵ gần như quyết định sinh mạng và di chứng tàn tật của người mắc đột quỵ. Để có được khoảng thời gian vàng trong cấp cứu đột quỵ não, khoa đột quỵ Bệnh viện 103 đã triệt để thực hiện mô hình hành lang trống trong cấp cứu qua đó giúp người bệnh được làm các kỹ thuật can thiệp sớm nhất có thể để bảo toàn tính mạng và hạn chế di chứng cho bệnh nhân. Việc thực hiện cái quy trình hành lang chống của khoa đột quỵ là một trong những cái việc làm và sáng tạo của anh em thầy thuốc của cái khoa này. À, cái ngành đột quỵ người ta xác định rất rõ tổn thương của các mạch máu não nếu mà được cấp cứu càng sớm thì càng có cơ hội làm cho người bệnh được phục hồi Thế thì việc thực hiện hành lang chống thực chất là việc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người bệnh vào càng sớm càng tốt cái khoa điều trị. Bệnh viện đã tạo điều kiện tối đa, đó là những bệnh nhân này vào chỉ cần người trực cấp cứu xác định nghĩ tới đột quỵ thì truyền ngay vào trong khoa. Ở trong đó anh em sẽ làm các xét nghiệm, chụp chiếu và nếu thấy rằng là có tổn thương mạch máu não thì đưa lên làm can thiệp ngay. À, những cái kỹ thuật can thiệp hiện nay đã được thực hiện à, phổ biến ở à, những cái trung tâm lớn trong đó có bệnh viện 103 là cơ hội sống cho những cái người bị bệnh đột quỵ mà đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Bác Bùi Văn Kha, 65 tuổi ở Hà Nội là một trong nhiều bệnh nhân đột quỵ đã và đang điều trị tại khoa. Trước đó, khi gia đình phát hiện thấy biểu hiện nói khó, méo miệng, liền nhanh chóng đưa tới khoa đột quỵ của bệnh viện. Nhờ quy trình tiếp nhận và điều trị nhanh chóng, hiệu quả nên bệnh nhân đã qua được cơn nguy hiểm. Rất may mắn là khi có triệu chứng bắt đầu nghi ngờ đột quỵ đó là có biểu hiện yếu, liệt, nửa ở bên trái, nói khó, méo miệng thì bệnh nhân đã vào ngay khoa đột quỵ viện 103. Ngay khi vào, chúng tôi đã tiến hành khẩn trương quy trình tiếp đón bệnh nhân, làm các xét nghiệm cấp cứu, chụp các lớp vi tính để xác trần chẩn đoán, tiến hành điều trị tiêu huyết khối. Sau khi điều trị tiêu huyết khối khoảng 2 tiếng thì bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện hồi phục, đó là chân tay bệnh nhân từ chỗ liệt hoàn toàn mất cử động co cơ thì đã nhấc được lên khỏi giường. Hai ngày sau thì bệnh nhân đã có thể tự đi lại phục vụ sinh hoạt bình thường. Sau khoảng 8 ngày thì bệnh nhân đã tiếng nói trở lại bình thường, hết méo miệng. Và hiện giờ là ngày thứ 10. Như uh, uh, các bạn thấy là bệnh nhân đã hoàn toàn hồi phục, không còn biểu hiện di chứng nào. Có thể nói rằng, những thủ tục hành chính, những thói quen quản lý, quy trình chuyên môn dườm già đã được loại bỏ để tạo ra hành lang trống cho việc cấp cứu bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân đột quỵ. Mô hình hành lang trống tại khoa đột quỵ bệnh viện 103 đã thực sự mang lại ý nghĩa và kết quả điều trị cao nhất cho bệnh nhân không may bị đột quỵ. Thưa bác sĩ Phạm Đình Đài, à, bên cạnh việc điều trị cho bệnh nhân một cách kịp thời thì à, việc phòng bệnh cũng là một cái điều hết sức là quan trọng Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là làm thế nào để chúng ta có thể phát hiện nhanh bệnh đột quỵ não ạ? Triệu chứng của đột quỵ não chính là những cái triệu chứng chúng ta thể hiện nhanh. Khi chúng ta nhìn, chúng ta gặp các cái triệu chứng như sau chúng ta cần phải nghĩ đến đột quỵ. Đó là đột ngột bệnh nhân méo miệng. Thứ hai là đột ngột tê và yếu nửa người. Thứ ba là bệnh nhân rối loạn ngôn ngữ, bệnh nhân không nói được hoặc là bệnh nhân nói mà người khác không hiểu hoặc cũng có thể là bệnh nhân không hiểu được lời nói người khác Ngoài ra những triệu chứng khác thì chúng ta có thể là bỏ qua nhưng ba cái triệu chứng này chúng ta cần phải nhớ khi gặp bất cứ một cái người nào bỗng dưng có ba triệu chứng đó thì chúng ta phải cần nghĩ đến đột quỵ. Vâng, những cái triệu chứng mà bác sĩ vừa mới nói thì đều là những cái triệu chứng mà à, mọi người dễ dàng có thể nhận biết được ra nó rất là rõ ràng chứ nó không phải là triệu chứng gì tiềm ẩn đúng không ạ cho nên là cũng rất là thuận lợi cho cái việc phát hiện sớm được bệnh đột quỵ não à, thưa bác sĩ khi mà đột quỵ xảy ra thì cái việc à, sơ cứu tại cộng đồng thì chúng ta cần có những cái lưu ý như thế nào? Khi mà gặp một người đột quỵ thì nó có hai tình huống chúng ta cần phải lưu ý. Nếu bệnh nhân tỉnh táo thì chúng ta tìm một cơ sở y tế nào gần nhất để chúng ta chuyển bệnh nhân tới để được cấp cứu điều trị kịp thời. Trong trường hợp các bệnh nhân nặng như là bệnh nhân có thể hôn mê ngay thì lập tức chúng ta phải cấp cứu người bệnh bằng cách là chúng ta để đầu bệnh nhân cao khoảng 30 độ, nghiêng đầu sang một bên và để tránh nôn, nôn trào ngược. À, đồng thời chúng ta phải lau và làm sạch cái, những cái đờm rãi để làm trở lại lưu thông đường thở. Lấy hết những cái à, dị vật ở trong đường đường hô hấp như là răng giả hoặc là những chất nôn. Và đồng thời thì chúng ta khẩn trương hỗ trợ gọi xe cấp cứu và vận chuyển bệnh nhân tới các cái cơ sở y tế. Nếu trong trường hợp mà trên quá trình vận chuyển hoặc là chúng ta gặp những cái trường hợp mà ngừng tim hoặc ngừng hô hấp thì chúng ta phải lập tức ép tim và hô hấp nhân tạo cho người bệnh. Vâng, à, những những kiến thức về sơ cứu như vậy thì liệu người nhà của bệnh nhân có thể thực hiện được hay không hay là lại phải chờ cho các bác sĩ tới ạ? Trong trường hợp mà bệnh nhân mà có thở khò khè hoặc ủn tắc thì người nhà ngay lập tức phải lấy sạch những cái đờm ấy ra. Chứ chúng ta chờ nhân viên y tế đến thì chúng ta có lẽ không kịp. Hoặc là bệnh nhân ngừng tuần hoàn, ngừng tim thì chúng ta phải ép tim còn trong trường hợp người bệnh tỉnh táo thì chúng ta à, chỉ cần đặt cho bệnh nhân 30 độ nằm nghiêng sang một bên và chúng ta gộp gọi cấp cứu và chuyển đến à, cơ sở y tế vậy thì bác sĩ có thể đưa ra một cái lời khuyên làm thế nào à, để chúng ta có thể phòng tránh tốt nhất bệnh đột quỵ não việc phòng tránh đột quỵ não nó chia ra làm hai cái cái cái cái, cái quy trình thứ nhất là những cái người chưa bị đột quỵ thì người ta gọi là đề phòng cấp 1 cái việc phòng tránh vô cùng quan trọng chúng ta cần phải tìm ra các cái yếu tố nguy cơ và những cái nguyên nhân như là tăng huyết áp như là đái tháo đường như là rối loạn lipid máu như là béo phì và các bệnh lý tim mạch chúng ta phải xử lý triệt để các cái bệnh lý này để chúng ta đề phòng tránh xảy ra đột quỵ đấy người ta gọi là dự phòng cấp 1 trong trường hợp dự phòng cấp 1 mà à, bệnh nhân đã xảy ra đột quỵ rồi thì chúng ta cần phải điều trị cũng như tìm và khống chế các yếu tố nguy cơ này một cách chặt chẽ hơn người ta gọi là dự phòng cấp 2 thế thì trong quá trình để phòng tránh những cái ờ, những cái cái đột quỵ xảy ra thì chúng ta cần phải thứ nhất định kỳ kiểm tra sức khỏe thứ hai là chúng ta điều trị các cái bệnh lý dẫn tới đột quỵ như các thầy thuốc đã khuyên và có một lối sống lành mạnh hơn và chúng ta cần hạn chế rượu bia thuốc lá là rồi thì ăn uống những cái chất nhiều dầu mỡ để gây ra những cái béo phì không tốt cho sức khỏe. Vâng, như vậy là chúng ta có thể phòng tránh được căn bệnh này à, bằng cách là tạo lập cho mình một cái lối sống tích cực là chúng ta um, hạn chế dùng rượu bia cũng như là tập thể dục đều đặn và có một cái chế độ dinh dưỡng cũng như là chế độ sinh hoạt một cách hợp lý. Vâng, à, thưa quý vị và các bạn, à, qua cuộc trao đổi vừa rồi với à, tiến sĩ bác sĩ Phạm Đình Đài Hy vọng rằng là quý vị và các bạn đã có những thông tin cơ bản về bệnh đột quỵ não cũng như là đã biết được những biến chứng nguy hiểm à, hay là những cái phương pháp điều trị tiên tiến nhất hiện nay đang được áp dụng tại bệnh viện 103. Một lần nữa xin được cảm ơn đại tá tiến sĩ bác sĩ Phạm Đình Đài đã nhận lời mời tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trước khi kết thúc chuyên mục thầy thuốc trả lời, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số tóm tắt làm thế nào để chúng ta có thể dự phòng được bệnh đột quỵ não. Kiểm tra huyết áp thường xuyên, nếu có tăng huyết áp phải dự phòng và điều trị tích cực. Kiểm soát và điều trị tích cực những người có bệnh tim mạch, đặc biệt là hẹp van hai lá. Kiểm soát chặt chẽ đường máu ở những người có bệnh đái tháo đường. Phòng ngừa béo phì, hạn chế rượu bia và các chất kích thích. Tránh căng thẳng tâm lý. Giữ ấm, không để bị lạnh đột ngột. Khám sức khỏe định kỳ 3 đến 6 tháng một lần, phát hiện sớm các nguy cơ tăng huyết áp, tim mạch và đái tháo đường để có biện pháp dự phòng và xử lý tích cực. Phát hiện sớm các dấu hiệu đột quỵ não để cấp cứu và xử lý kịp thời nhằm hạn chế các tác hại của bệnh. Cụ thể là cần nhớ 3 triệu chứng cơ bản sau. Đột ngột nói khó, méo miệng, yếu liệt nửa người bên trái thì nhanh chóng đưa bệnh nhân tới cơ sở y tế chuyên khoa gần nhất để được cấp cứu. Những lời khuyên dự phòng đột quỵ não đã kết thúc chuyên mục Thầy thuốc trả lời. Và tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Vì sức khỏe của bạn với bộ môn khí công. Thưa quý vị và các bạn, bao đời qua, khí công dưỡng sinh đã thông kinh mạch đã được áp dụng có hiệu quả vào đời sống. Dựa trên triết lý âm dương, ngũ hành, phép dưỡng sinh đưa con người sống hòa hợp với quy luật thiên nhiên, khai thác tối đa lợi thế của thiên khí và địa khí, tạo quân bình âm dương tính cho nhân khí của con người cũng thông qua việc tập khí công sẽ giúp cho chúng ta lấy lại được tính quân bình trong cơ thể để giúp hỗ trợ tiêu trừ được nhiều bệnh mạng tính. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về bộ môn khí công hỗ trợ điều trị một số bệnh đang được áp dụng hiệu quả cho nhiều bệnh nhân tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương. Việc tập luyện khí công có thể tạo ra những tác động ảnh hưởng tốt đẹp, giúp ích cho chức năng sinh lý của các bộ phận trong cơ thể như bộ phận hô hấp, bộ phận tiêu hóa, hệ thống tuần hoàn máu và hệ thần kinh vân vân, cũng như tái tạo sự hoạt động của nhiều cơ quan khác trong cơ thể bị đình trệ. Sức đề kháng cơ thể từ đó mà được kiện toàn, làm chậm sự thoái hóa của các tế bào, tiêu trừ mầm mống bệnh tật. Khí công dưỡng sinh vốn có nhiều trường phái khác nhau, Việc luyện tập thế nào cho thích hợp với từng đối tượng và bệnh lý là điều cần quan tâm. Trên cơ sở kế thừa những giá trị của môn khí công dưỡng sinh, bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông y đã đúc kết xây dựng nên phương pháp khí công dưỡng sinh dành cho người Việt ở nhiều đối tượng. 7 tầng tập cơ bản của phương pháp dưỡng sinh Việt Nam gồm tầng thứ nhất là tầng luyện thư giãn, tầng thứ hai là luyện thở bốn thì, tầng thứ ba là tập trong những tư thế nằm tầng thứ tư tập trong tư thế ngồi hoa sen tầng thứ năm là tập trong tư thế ngồi không hoa sen hay nói cách khác là ngồi trong tư thế rất là thoải mái trên nền tầng thứ sáu là tập trong cái tư thế ngồi dựa trên ghế buông thõng chân hoặc cũng có thể ngồi ở cái tư thế là thoải mái ở trên nền và tầng thứ bảy là tập ở tư thế đứng với ờ, mỗi bài tập như vậy thì người tập chỉ có thể phải bỏ ra từ 30 đến 45 phút trong một ngày ở ờ, gần như là có thể nói là bất cứ điều kiện nào cũng có thể tập được. Động tác ưỡn cổ hay còn gọi là động tác cái cầy cũng dễ tập. Người tập trong tư thế nằm ngửa và nằm sấp. Động tác ưỡn cổ có tác dụng tập cho các cơ sau lưng, tập cuộc sống, làm cho khí huyết lưu thông, trị cảm cúm, chống thoái hóa cuộc sống. Động tác cáu cầy giúp cơ vai, cổ, liên bả cột sống và cơ phía trước cơ thể được vận động, khí huyết lưu thông, hỗ trợ điều trị huyết áp thấp, khả năng tuần hoàn não, chóng mặt, nhức đầu. Tiếp theo là bài tập trong tư thế nằm sấp với thế ấn hổ mang, vùng lưng ưỡn tối đa, hít vào tối đa giúp cơ thể được vận động các cơ ở lưng, hông, cổ, làm cho khí huyết lưu thông, tới được gan, lá lách, phổi, vì thế, các bộ phận này được làm giàu oxy, phổi tránh được sơ hóa và dính màng phổi. Bài tập trong tư thế ngồi hoa sen có tác động hít vào tối đa, giữ hơi và lăn đầu qua lại, đồng thời thở ra triệt để. Bài tập này chống thoái hóa cuộc sống, chống thoái hóa khớp. Tập trong tư thế ngồi không hoa sen với động tác hít vào tối đa. Sau khi tập tư thế ngồi không hoa sen, người tập trong tư thế ngồi ngang chân với các động tác sát các vùng đỉnh và cạnh đầu, vùng mặt kèm theo vuốt tay và chân, giúp lưu thông khí huyết toàn bộ cơ thể. Cuối cùng là bài tập trong tư thế đứng. Động tác này mang tính điều hòa âm dương, làm cho khí huyết lưu thông, toàn thân thư giãn, sảng khoái. đối tượng tập cái phương pháp dưỡng sinh của Việt Nam thì có thể là áp dụng rộng rãi đối với cộng đồng từ ờ, người trẻ cho đến những người có tuổi. À, qua cái bài tập dưỡng sinh ấy, thì giúp cho cái việc đầu tiên là cái việc trao đổi khí của cơ thể được tốt, tức là tăng khả năng à, hấp thụ oxy và đào thải à, carbonic. Đấy. Trên cơ sở đó thì giúp cho các cái cơ quan nội tạng của cơ thể cũng như hệ cơ xương khớp hệ thần kinh ờ, hoạt động ờ, một cách ờ, uyển chuyển và có sự thống nhất với nhau. Để đạt được thành quả trong lúc tập luyện, tùy theo hoàn cảnh, người tập nên tập luyện đều đặn hàng ngày, từng bước một, tuần tự tiến hành. Mỗi ngày dành ra từ 30 đến 45 phút để tập toàn bài, hoặc không có điều kiện thì tập một số động tác với chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, làm việc hợp lý, có tinh thần lạc quan trong cuộc sống, kết hợp với bài tập dưỡng sinh trên, chắc chắn cơ thể sẽ được khỏe mạnh. Tác dụng của bộ môn khí công đã được chứng minh đối với bài tập ở trên theo các chuyên gia để đạt được thành quả trong lúc tập luyện tùy theo hoàn cảnh người tập nên tập luyện đều đặn hàng ngày từng bước một tuần tự tiến hành mỗi ngày dành ra từ 30 đến 45 phút để tập toàn bài hoặc là không có điều kiện thì cũng có thể tập một số động tác với chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, làm việc hợp lý, có tinh thần lạc quan trong cuộc sống, kết hợp với bài tập dưỡng sinh ở trên, chắc chắn cơ thể sẽ khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Còn bây giờ, trước khi khép lại chương trình, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng thư giãn với chương mục quen thuộc Một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ. bệnh của anh bây giờ là phải kiêng thì mới khỏi được vâng vâng ạ thứ nhất là phải kiêng về thức ăn anh phải ăn kiêng những cái loại thức ăn từ thịt bò thịt gà thịt lợn cá bán ăn ít thôi mỗi bữa ăn một bát cơm thôi sao ăn ăn một bát một bát thôi cho nhanh khỏi à mà có khi kiêng cả ăn sáng luôn đi sao ăn sáng cũng không được ăn à? đúng năm giờ chiều đã phải đi ngủ rồi mà kiêng cả uống rượu cà phê thuốc lá nhớ chưa nhớ nhớ ạ không được xem tivi không được nghe đài đọc báo không được bật đèn trong phòng rõ chưa rõ rõ rõ rồi ạ con về đi vâng em em chào bác sĩ ạ em cảm ơn bác à, sĩ ạ vâng. quên quên quên này dạ còn còn kiêng không được mua quần áo kiêng không được đi dạo phố mà nói tóm lại ấy, là anh kiêng tất đi kiêng kiêng hết ạ kiêng hết vâng vâng em em, em rõ rồi chào bác sĩ ạ ừ. Sao cái anh bệnh nhân vừa đi ra Chị bắt anh ta kiêng lắm thế ạ à? Lão ta nợ tiền phòng khám nhiều lắm Cứ để thoải mái Lão ta lấy tiền đâu ra mà trả Phải bắt lão ta tiết kiệm chứ lại Thế à Hy vọng với tiểu phẩm vui vừa rồi, quý vị và các bạn đã có được những giây phút thư giãn thật sự thoải mái. Kính chào quý vị và các bạn và chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc thật hiệu quả.